chốn lưu mẹ thì sau lưng tôi vẫn coi sẽ nếu tay tôi chẳng bao giờ buông tình yêu thời hơn thua cha đạp lên nhau cũng vì đồng tiền công danh quyền cao vụt tắt như mộng sống chiêm bao danh lời vẫn chẳng xa hoa làm cho nhân thế quay cuồng bao người thiêu thân mà lẫn đường lạc lối nhân gian ơi đừng u mê những thứ trên đời địa vị giàu sang nhắm mắt cũng thành đống xương tan Chính đi mang theo đường điểm nhau tung hô đón đưa chẳng cần biết đúng sai thân thế xa cơ quay lưng mình mặc làm ngơ miệng đời không xương sát thương vô cùng lặng mạ chê bay dồn ép đến cùng nỗi đau vinh quang ngợi ca đưa đón huy hoàng lùi tàn trắng tay quay mặt gọi mày dòng cơn men ta là phù du vật chất tiêu tan giàu sáng cũng lụi tàn sống dân gì đời như ly không đáy buông tay về trời đời bỗng hoa sang quên hết lúc ân tình nặng mang tiền là con người tạo ra mà cớ sao người chết vì tiền thế gian luôn đổi thay vật chất chỉ là quá tay đô la nhà lâu xe sang nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nấm mồ kiếp người là cát bụi hư vô như ngọn đèn trước gió ai ngờ nhân sinh tiền bạc là vô du vật chất tiêu tan giàu sáng cũng lụi tàn sống sân gì đời như ly không đáy buông tay về trời đời bỗng hoa hư khờ đô la nhà lâu xe sang tay nằm bóng dây nằm mồ kiếp người là cát bụi hư vô như ngọn đèn trước có ai ngờ sàng hay leo khó dù có cao sang thấp hèn thì cùng bé hó sâu chứ đâu hơn thua được đâu chẳng thể cho nhau được gì nhưng song phải có chữ tâm đừng để tình nghĩa xưa phân chia giới hạn vật trơn đừng gieo thêm bao gian dối đừng sống hơn thua ở đời đừng nhìn người kém ta nhếch mắt xem thương người khác đâu sẽ tìm được người bạn vật thế cũng không lìa xa này bạn nơi bạn 般。